Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ review một lô đất cực kỳ à, đắc địa nha cả nhà Và lô đất này hiện tại nằm trên đường DH Tân Hò, Tân Lợi Và con đường DH Tân Hò, Tân Lợi này là con đường mà được quy hoạch là 32m nha cả nhà Quy hoạch 32m Và đây, hướng này thì chúng ta sẽ vừa Tân Lợi Và hướng ngược lại là hướng này cả nhà Đây, sẽ vừa Tân Hò và từ vị trí này chúng ta sẽ di chuyển tới tuyến số 4 là phía bên này tầm khoảng là 700 m thôi ạ, à. khá là gần, cực kỳ gần nha cả nhà. Và điều đặc biệt thì à, lô đất mình muốn review chính là lô này, bắt đầu từ ranh này. Từ ranh này nha cả nhà. Và đi thẳng xuống dưới kia, à, xuống phía dưới bên kia thì sẽ có một cái bờ suối. Và tổng chiều dài mặt tiền của tuyến số đường DH này, mặt tiền của tuyến đường DH của lô đất này là 62 m nha cả nhà 62 m và chiều sâu đi thẳng vào bên trong kia là 125 m và lô đất này là một trong những cái vị trí mà toàn đánh giá cực kỳ đắc địa tại vì nó rất là gần với tuyến số 4 và vì gần tuyến số 4 cho nên nó có rất nhiều tiềm năng bên cạnh đó là uh, hiện tại tất cả những hai hai bên đường này hai bên đường này nha cả nhà là đều được uh, quy hoạch uh, lên thổ cư đều được quy hoạch trên thổ cư và được xây nhà nha. Và lô đất này của mình hiện tại thì à, đang à, chuyển mục đích từ à, đất trồng lúa lên đất trồng cao lâu năm và sau đó chúng ta sẽ chuyển thành thổ cư nha cả nhà. Hiện tại thì đang là đất trồng lúa và cái việc mà chuyển đổi như vậy rất là nhanh. Thì hiện tại chủ đất đã làm thủ tục rồi thì tầm khoảng 3 tháng nữa thì chúng ta sẽ chuyển đổi mục đích là trồng cao lâu năm. Và cả nhà hãy theo chân mình ạ. Từ cái mép này nha cả nhà, đi thẳng ra ngoài này đây cả nhà đi thuê trong mình là 62 mét và ở đây thì à, à mình à, lá chạy thẳng ra ngoài kia này 125 mét ngang 62 sau 125 và ở đây này cả nhà cái nhà theo chân mình đi xuống cái à, vị trí cái ranh giới của cái lô đất này đây là một trong những cái vị trí mà đất địa vì sao ạ à? cách khu công nghiệp rất là gần tầm khoảng 500m cho đến là 700m ạ à là đi theo hướng vào bên này nha cả nhà thì phía sau bên kia điều đặc biệt nữa thì à, hiện tại giá giá của lô đất này cực kỳ rẻ nhưng mà cả nhà inbox cho mình nha và đây cả nhà thì ở đây đây chính là cái con suối mà ranh giới của lô đất đây tính đẹp suối đây cả nhà đây đây đây là cái con suối của Lô Đất ạ. Thì à, không biết là cái nhà như thế nào hoặc là những nhà đầu tư khác như thế nào. Nhưng Toàn rất là thích vào những cái vị trí mà đất có ranh suối như thế này. Tại vì mình sẽ có chừa một cái à, cái khoáng, à, cái khoáng gọi là khoáng ranh giới. Đó mà, mà mình à, à, gọi là mình mình mình mình an toàn và hành lang suối á, thì mình có thể là làm công viên này kia hoặc là mình trồng cây đó, mình trồng cây dọc theo hàng lang suối này tạo thành một cái view cực kỳ đẹp nha cả nhà thật ra có rất là nhiều nhà đầu tư thì cũng không muốn mua suối, suối hay là mua gần suối nhưng mà toàn rất là thích suối cho nên cái view này cực kỳ đẹp từ mình có thể trồng hoa trồng cây này kia dọc theo suối và mình làm một cái công viên và sau này là một trong những cái vị trí đất địa như vậy thì à, cứ chúng ta tính từ vị trí này chúng ta đi thẳng ra kia là 125 m nha cái nhà theo trong mình ra ngoài này xíu đi và lô đất này à, hiện tại ở đây có một cái nhược điểm cái nhà có một nhược điểm là cái ờ, trụ điện này này đó, thì cái trụ điện này thì mới nhìn thì uh, nếu như mà uh, bạn nào chưa biết á thì nó là có trụ điện này thì không đẹp nhưng mà toàn nha toàn đã làm nhiều và từng biết là trụ điện này có thể di dời được nha đến lúc nào đến khi mà con đường 32 mét này quy hoạch á thì trụ điện này chắc chắn sẽ được di dời và di chuyển đến một vị trí khác và bên cạnh đó thì cái trụ điện này hiện tại là nó sẽ kéo đi nó đi ngang con đường này thì theo lý thuyết á theo lý thuyết là đường dây điện sẽ không bao giờ đi ngang qua cái con đường mà với cái độ cao như như thế này các nha cái độ cao như thế này thì khá là thấp đó sau này đường 32 m là xe chạy rất là nhiều và đặc biệt là xe tái xe lớn và xe công thì cái đối với con đường này đối với dây điện này thì nó sẽ không đặc trứng cho nên sẽ được di chuyển vào một vị trí khác và nó sẽ cái vị trí đó nó sẽ cùng trên một đường thẳng nha cả nhà à, lý thuyết sẽ là trình cùng một đường thẳng chứ không phải là đi ngang qua đường như thế này cho nên chắc chắn sẽ bị được chi rồi cho nên cả nhà cứ yên tâm ha và chúng ta cái lô này cả nhà lô này chúng ta đi thẳng ra ngoài kia chúng ta đi thẳng ra ngoài kia qua tới 125 ờ, m tức là đi qua tới cái chỗ mà cái đoạn cây cao á cả nhà đoạn cây cao xa xa ngoài kia kìa à, 125 m thì cứ từ tính từ cái cái mép đường trừ ra 120m nha cả nhà như vậy thì à, nhà đầu tư nào hay là anh em chị em nào à, muốn biết về lô đất này thì cứ inbox cho Toàn à, Toàn sẽ à, tư vấn thêm hoặc là Toàn sẽ cho thêm thông tin để cả nhà cùng biết và hiện tại ở đây là một trong những cái vị trí cực kỳ rẻ luôn Toàn nó báo cực kỳ rẻ lý do chủ bán gấp vì chủ cần tiền nha cả nhà chú bằng tiền so với mặt bằng chung của tuyến đường DH Tân Hòa Tân Lợi này thì dương đất này rẻ hơn ít nhất là 1 phần 3 nha cả nhà 1 phần 3 rồi cả nhà muốn biết thêm thông tin, thông tin thì cứ liên hệ tiktok và kênh youtube của toàn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ